Sao ngày ta nói u Vi khuẩn ư Hãy dùng Lifebuoy công thức mới Cho mái tóc sạch khuẩn Lifebuoy mới hiểu được những gì giấu trong đầu của bé